32 Tiểu Duy là một đứa con quan không có mẹ Con đã làm tổn thương trái tim của mẹ Tiểu Duy từ lâu đã không có trái tim rồi Ngoài Dương Anh ra Ta không cần ai hết Kể cả bà Sư đệ ta thật đúng là hồ đồ Muốn ở bên thái tước đó bằng được Dương đại ca cũng thế Đến khuyên cũng không khuyên lấy một câu Trình đại ca Huynh là người sáng suốt Huynh hãy khuyên nó đi Có lẽ nó sẽ nghe Huynh Được Ta sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với đệ ấy Nhưng chuyện tình cảm Là chuyện tình trạng ý thiếp Cho dù là có huynh đệ tốt Cũng khó xen vào Cuối cùng thế nào Thì phải tùy thuộc vào đệ ấy Cái gì mà tình trạng ý thiếp Sư đệ của ta vốn không phải là tự nguyện Chắc chắn đã bị thái thước dùng yêu thuật mê Kỳ lạ Sao cô lại phản đối hai người họ ở bên nhau như vậy chứ Ta lại thấy bạn huynh đệ và thái thước rất xứng đôi Trình đại ca Có phải huynh bị trúng yêu thuật rồi không Ta nói với huynh này Nếu đệ ấy tìm được cô gái bình thường Ta có thêm em dâu còn vui không hết Nhưng ta thấy thái thước Thân phận không rõ ràng Toàn thân đều có mùi yêu khí Ta dùng pháp khí để thử Tuy là vô dụng, nhưng dựa vào trực giác của ta, hai tỷ muội họ không giống người thường, mà giống yêu hơn. Cô chắc chứ? Trình đại ca, Huynh còn nhớ ta dạy Huynh cách phân biệt yêu không? Cô nói yêu thường dùng sắc đẹp để mê hoặc người. Đúng thế, trên người yêu quái có yêu khí Ta thấy hai tỷ muội họ đã làm điên đảo thần hồn của sư đệ ta và Dương Đại ca rồi Thế nên không phải yêu quái thì là gì Ta thấy thái tước đó không có ý tốt Làm sư đệ ta và ta bất hòa Ta lo là cuối cùng để ý chọn sai đường Phụ sự kỳ vọng và căn dặn của cha ta Cứ cho là thái tước là yêu quái Nhưng mà bạn huynh đệ thích cô ấy Cô ấy cũng không hại bạn huynh đệ Vậy hai người bọn họ bên nhau cũng đâu có sao Trình đại ca yêu là yêu Yêu quái đến tim còn không có Sao có thể hiểu tình cảm con người được Cha ta năm đó vì nhân từ Vì thế mà bị yêu quái hại Người khác ta không biết Nếu ta gặp phải yêu quái ta sẽ giết ngay không tha Người có thiện ác Yêu có lẽ cũng có tốt có xấu Nếu đó là yêu quái tốt không hại người Mà cô vẫn giết Thế khác gì giết người vô tội Trình đại ca huynh quá lương thiện Yêu quái thì làm sao có loại tốt được Yêu quái đều xấu xa độc ác Bề ngoài yêu quái đều trông rất lương thiện Thật ra đều vô cùng nham hiểm hung ác Cứ lấy lão yêu quái ra mà nói Người nào trong thấy lão cũng đều phải ra tay diệt trừ Đánh cho lão hồn tiêu phách tán nếu cô đã ghét yêu quá đến thế Ta sẽ làm cho cô bị yêu quá lợi dụng Trình đại ca Huynh Sao Huynh lại nhìn ta như thế Mặt ta có gì à Không có Ta chỉ là cảm thấy Ali cô nương có lòng hiệp nghĩa, ghét ác như thù Nữ tử bình thường không thể so sánh được Ta rất khâm phục Trình đại ca Huynh cười ta chứ gì Huynh trong lòng của ta Mới là anh hùng có tấm lòng hiệp nghĩa Ta chỉ là một kẻ đến cả mẹ ta cũng không bảo vệ được Thực ra ta ngưỡng mộ cô và bằng huynh đệ hơn Hai người trừ yêu diệt ác Trị bệnh cứu người không bị bó buộc Tự do tự tại Cũng không bị người khác xem thường Ai dám xem thường trình đại ca Cô nói ta biết ta ra mặt thai huynh A Liên cô nương Ta biết cô tốt với ta nhất Tình ý này của cô nương đợi sau này khi ta có thành tựu Nhất định sẽ báo đáp Ta không cần tình đại ca báo đáp Ali cô nương Sư môn của cô có thể nhận đồ đệ không Ta muốn theo cô học cách trừ yêu à, Huynh sao lại muốn theo học thuật trừ yêu thế Ta vốn là người tập dạng cổ Nếu như ngày nào đó bị người ta phát hiện ra thân phận Nếu không thành binh sĩ Hoặc là ta có thể trở thành người bắt yêu Cái gì Huynh muốn trở thành người bắt yêu thật à, à. Ta không, không vấn đề gì Ta, ta sẽ truyền hết thuật trừ yêu của ta cho huynh 是甜是酸，这滋味谁能解答？情话情话，在心上种一株花，这一生只等你句话。心似飞。 Hôm nay thuốc hái không được nhiều Không biết đủ dùng không Không sao dạ. Ngày mai chúng ta dạ. đi Nam Sơn dạ. Xem ở đó có thuốc Tỷ tỷ Bọn muội về rồi Hôm nay sao nhiều món ngon thế Quỳnh nếm thử trước Tham ăn Hái thuốc cả ngày trời Không sợ ta có độc sao Nè Lao tay Được rồi Ăn được rồi Tỷ tỷ Dương đại ca không về sao Đúng thế Hai người ăn đi Tỷ đi chuẩn bị cho Dương đại ca Tỷ tỷ Mấy hôm nay quân ấy ngày nào cũng sớm đi tối về Tỷ làm nhiều món quân ấy thích như thế Thế mà đến nhìn cũng không nhìn Tim bị chó ăn mất rồi Tỷ tỷ đừng phí công nữa Thái tước Mội đừng nói thế Dương đại ca gần đây bận diệt quân Ta hiểu quân ấy mà nấu cho quân ấy ăn lỡ lúc quân ấy đói là không có đồ ăn hợp khẩu vị Chị tiểu duy duyên đại ca gần đây đúng là bận việc quân vì thế mới không về phủ tỷ đừng đừng nghĩ nhiều lắm lời ăn đi tỷ tỷ đừng kiếm cớ cho quân ấy nữa cứ cho là quân ấy có bận thế nào đi nữa chẳng lẽ không có thời gian về nhà ăn một bữa cơm sao mộ thấy quân ấy cố tình tránh tỷ quân ấy đã dòng bằng phụ nghĩa không biết tốt xấu tỷ còn để ý làm gì hai người ăn trước đi tỷ về phòng trước Quân, quân im miệng, quân ăn đây muội cho huynh biết huynh mà dám đối xử với muội như dương anh nói với tỷ tỷ thì xem muội xử lý huynh thế nào sao lại thế được bà la ta thề sẽ đối xử tốt với thái tước cho dù thái tước cho ta ăn gì ta cũng sẽ ăn cho dù cho ta ăn thạch tính ta cũng sẽ xem đó là quả ngọt đồ ngốc huynh có thể ăn được chưa ăn đi ờ. Dương đại ca đã về rồi Có nên vào hay không Vào đi Tiểu Duy Tất cả những điều trước đây rút cuộc là thật hay giả Rút cuộc muội là ai Dương đại ca Tiểu Duy thật lòng với huynh Cho dù huynh nghi ngờ thân phận của muội Cũng không đến nỗi không muốn nhìn mặt muội chứ Không phải là ta không muốn gặp muội Mà là không biết nên đối mặt với muội thế nào là làm cho Dương Đại ca phải không Là muốn đem cho Dương Đại ca sao Cô đúng là chăm sóc chu đáo đấy Cũng không biết là thật lòng hay giả dờ nữa Chỉ tiếc là Ta nghe nói Dương Đại ca thời gian này sẽ ở lại quân doanh không về phủ đâu Cô nói quỳnh ấy đang tránh mặt ai đây Cô đừng đi gấp như thế Cô nóng lòng cũng vô ích Dù gì đi sớm hay đi muộn Dương Đại ca cũng không ăn đâu Ta khuyên cô nếu có lòng dạ này Thì hãy cố gắng khuyên nhủ muội muội của cô Suốt cuộc cô muốn làm gì Ta không muốn làm gì cả Ta chỉ muốn tốt bụng nhắc nhở cô Khi muội muội của cô Đừng ngày nào cũng dính với sư đệ của ta như thuốc gián Nếu không thì Có một ngày sư đệ của ta cũng giống như Dương Đại ca Thấy phiền, thấy chán Đến lúc đó Thái Tước có kết cục giống như cô Cô cũng là người từng chịu khổ rồi Cũng xem như là vết xe đổ vậy Cô không mong Thái Tước giống như cô Đi vào vết xe đổ chứ Liên nhi cô nương, đa tạ lòng tốt của cô Có điều ta cũng khuyên cô nương một câu Đàn bà con gái, tướng mạo kém chút cũng không sao Nhưng miệng mà còn không tích đức Ác miệng xấu mặn Mai mốt, đừng nói là không gã đi được Cho dù có cho thêm, e là cũng không ai dám lấy Ai à, nói ta không có ai lấy Ta sẽ có người lấy Còn không thấy gì ngang Anh Tuấn bất phạm hơn cả Dương Đại ca Đáng ghét Đứng lại, nơi quân doanh, người ngoài không được phép vào Vì đại ca này ta tên Tiểu Duy Đến đưa công ty Dương Hiệu Quý Tiểu Duy cô nương, là đến thăm Dương à. Hiệu Quý à Đúng dạ. vậy Còn đứng ngay ra đó làm gì Vị cô nương này là thê tử chưa cưới của Dương Hiệu Quý Mau đi báo cáo đi, rõ Tuy nói tướng quân trích quân hưởng để bù vào Chỉ dựa vào số tiền này Cộng thêm số thuốc mà đệ mua được thường ngày Nếu không có chuyện gì lớn thì còn ổn Nếu mà thật sự đánh trận e là sẽ thiếu rất nhiều Dương đại ca quân hãy nói với tướng quân một câu Trích thêm quân hưởng để mua thuốc đi Được Ta sẽ bằng bạc với Lý tướng quân Dương hiệu quý Tiểu dược cô nương mang cơm đến cho ngài Nói với cô ấy Việc quân đang bận Nhất thời không bước ra được Bảo dạ, cô dạ, ấy dạ, về trước đi Không cần đợi ta Rõ Dương đại ca, đây là chút tâm ý của tiểu duy tỷ Quân hãy gặp tỷ ấy đi, ít nhiều cũng phải ăn vài miếng Cho tiểu duy tỷ đỡ buồn Không sao, ta cũng không đói Để cô ấy về trước đi Tỷ Duy tỷ ngày nào cũng nấu rất nhiều món ăn Đợi Huynh về ăn cơm Huynh không về Vì thế tỷ ấy chỉ còn cách mang đến quân doanh Nhưng Huynh lại tránh né không gặp Dương đại ca Để không biết giữa Huynh và tỷ Duy tỷ Trước cuộc sẽ ra chuyện gì nhưng hai người ở bên nhau khó tránh gặp khó khăn Hai người phải bao dung nhau, thông cảm cho nhau Nếu có hiểu lầm gì, hai người nói rõ ràng Mỗi người nhường một bước là được rồi Quỳnh bây giờ tránh né không gặp Thì có thể giải quyết được vấn đề gì chứ đây còn nhớ không Hôm đệ đưa cho ta xem mảnh rách của y phục đó Nhớ, có chuyện gì sao Đó là y phục của Tiểu Duy Thái tước là yêu Vì Tiểu Duy tỷ chắc chắn cũng thế Tỷ ấy là yêu quái móc tim người sao Không thể thấy được Tiểu Duy tỷ dịu dàng thế Tỷ ấy sẽ không làm ác như vậy đâu Dương đại ca Người mặc áo trắng rất nhiều Không chắc đó là Tiểu Duy tỷ Bộ y phục này là do nhị đệ đích thân nhờ người ở kinh thành mai cho cô ấy chỉ có duy nhất một bộ đồ đó thôi Dương đại ca Đệ tin tỷ duy tỷ tuyệt đối không phải là yêu quái Nếu tỷ ấy đúng thật là yêu quái Thì sớm đã ra tay hạ thủ với huynh về đệ rồi Sao lại có thể lúc nào cũng lo nghĩ cho huynh Đối tốt với huynh Tiểu duy cô nương Dương hiệu quý bảo cô hãy về phủ trước Không cần phải đợi nữa ờ, Tiểu duy cô nương, mấy hôm nay quả thật Diệt quân rất bận, nhất là Dương Hiệu Quý, đúng là không có thời gian rảnh nào hết. Mong Tiểu duy cô nương lượng thứ. dứt giả cho đại ca rồi. Tiểu duy hiểu, Vậy ta xin cáo từ Ông đến để chê cười ta à Bản tôn muốn nếm thử cơm người nấu Lần đầu tiên uống trà Lần đầu tiên nếm thử rượu Lần đầu tiên ăn cơm Đều là ngươi làm cho ta Ngươi muốn thế nào Nói đi Ta sẽ làm hết sức đáp ứng nguyện vọng của ngươi Ta muốn Dương Anh yêu ta Thích ta Thương ta Chỉ yêu của mình ta thôi Ông giúp ta được không Ngươi đã cho ta biết chính xác thức tình lục dục trong nhân gian này Nhưng ta sẽ không giống ngươi Bị tình yêu trói buộc Chỉ nhìn việc ngươi gặp phải Bản tôi cũng hiểu được chuyện tình yêu này của ngươi Đó là bởi vì Đại nhân ở trên cao nhìn xuống chúng sinh cái nhìn thấy chỉ là những đau khổ của con người Mà không hiểu được tình yêu chân chính của con người Nếu trước này ông chưa từng trải qua Sao có thể nói ra những lời như thế Vậy nếu như dạng vật trong nhân gian Ta đều phải đích thân trải qua mới có thể hiểu được Thế chẳng phải muốn ta chết mệt sao Nhân gian này chẳng có gì là mãi mãi Cái gọi là tình yêu Là thích Chẳng qua là dục vọng nhất thời mà thôi Nếu đã như vậy Đại nhân nói thế nào về dục vọng nhất thời này đây? Có dục vọng không có gì là lạ Nhưng bị dục vọng trói buộc Thì đó là nạn kiếp Kiếp nạn sinh ra từ dục vọng Ngươi là yêu, không phải là người Nhưng anh đối với người chẳng qua là một phút dục vọng thôi Hắn không rõ Nhưng ngươi thì đã trải qua trăm nghìn kiếp luân hồi ở nhân gian này Ngươi vẫn không hiểu sao Tiểu Duy đã nhìn rất rõ Ta đã trải qua trăm nghìn năm đau khổ Chính là muốn có thể gặp được huynh ấy Cùng yêu nhau Cùng thương nhau Cùng bảo vệ nhau Đây mới là tình yêu Ngươi sai rồi Đây không gọi là yêu Nếu yêu mà phải hy sinh tình cảm của chính mình Ngươi không thấy như thế là quá ngu ngốc hay sao Điều quan trọng nhất trong nhân gian này là bản thân mình, những cái khác chẳng qua là cầm được trong tay, giảm được dưới chân, dứt được sau lưng thôi. Quan trọng là người có hiểu được phải từ bỏ thứ gì. Đại nhân tốn công sức nói với ta lâu như vậy, có phải là không muốn ta và Dương Anh ở bên nhau không? Ông cho rằng ta là yêu, rời xa quân ấy thì sẽ có thể ở bên ông sau Đừng nằm mơ nữa Người ta yêu Chỉ có một mình Dương Anh Nhưng người mà ngươi yêu lại đang nghi ngờ ngươi Sao ngươi phải hạ thức mãi u mê không tỉnh Người u mê không tỉnh là ta Đại nhân là thần Không cần phải cho hạng yêu nữ như ta ngang hàng Cũng không cần thương hại ta Sống cũng được, chết cũng được Là tình chịu sự dài dò của tình yêu hay là nỗi đau hồn tiêu phách tán Đây đều là sự lựa chọn của Tiểu Duy Nếu ta đã lựa chọn Dương Anh Thì chết cũng không hối hận Đại nhân Trận cá cược này Là vẫn chưa thắng đâu Đừng vui mừng quá sớm Mời dùng Ngươi việc gì phải khổ sở vì hắn Mãi u mê không tỉnh ngộ Không chịu quay đầu Nữ thí chủ Ai di đà Phật Nữ thí chủ cái này vui Nữ thí chủ không được đâu Nữ thí chủ Đại sư Ông xem con bướm này Suốt cuộc là yêu quái gì đang tác quá vậy Nữ thí chủ Nữ thí chủ Nghe hay quá nghe hay quá Ta nhớ lúc viết nó Nó hình như từ dưới chân mày của A à Mạc thúc thứ gì đó Nếu lão nạp không đoán sai Thứ còn muốn hút Là hồn phách của mặt thì vậy. Hồn phách Sao Sao có thể như vậy được Bướm này là yêu vật tu hành thấp nhất yêu giới Tuy không có hình người tâm trí Nhưng có thể phóng ra yêu độc Mặc thì vậy, chính là bị con gớm này lúc hút ba hồn mất đi hai hồn, chỉ còn một hồn, nên mới ngây ngơ như trẻ nhỏ, mất đi ký ức. Nói chuyện, làm việc đều theo bổn tâm, không có tô dễ gì thêm. Kiến nhỏ, kiến nhỏ, đừng chạy, đừng chạy, lại đây, chơi tỷ tỷ này. Nhưng bướm này cũng đã chết rồi Làm sao mới tìm lại được hồn phách qua mặt đây Hồn phách của con người chỉ là một cái giỏ Trôi dạt theo gió Không có dấu vết Lão nạp Cũng không có cách gì dùng được Đại sư Ông nhất định phải giúp ta giới Lão nạp đạo hạnh nông cạn Thật sự là không có cách Xin hậu gia Hãy tìm người tài giỏi khác Đại sư Tiêu ca ca Ông không thể thấy chết không cứu được Qua đây cho giúp muội đi Tiêu ca ca Đại sư Ông sẽ bộ giải thoát hết của cô ấy đi Ta sắp bị phiền chết rồi Đại sư ông nhất định phải giúp ta Nếu ông không giúp ta Hai bọn ta sẽ ở lại chùa không về Tiểu Hầu gia Ngài cũng giống như công chúa Đều là tính tình trẻ con Lão nạp đúng là hết cách với hai người rồi Thế này đi Phật tháp trong chùa ta có một pháp khí linh lung chiêu hồn Tạm cho Ngài mượn vài ngày Nhưng có thể chiêu về được hai hồn đó không Thì phải xem tạo hóa của mặt thì vậy Đa tạ đại sư Đa tạ đại sư Đa tạ đại sư Diều đi Sao không đi nữa Đẹp quá Sao vậy Thích trang sức à Đẹp quá Vị công tử này mua một món cho vị cô nương này đi Đẹp lắm đó Được đà tạ nhé Được rồi Đi được rồi chứ Đây đây đây Lẽ nào mắt ta có vấn đề Một nha đầu xấu xí Sao đã trở nên xinh đẹp thế này Đừng đừng đừng đừng mà Đẹp quá đẹp quá Đi thôi Dạo này sao không thấy đại ca vậy Cô ấy dạo này bận lắm sao Dương Hiệu Quý hình như là cãi nhau với Tiểu Duy cô nương Chú nói là việc quân bận rộn Nên ngày nào cũng đi sớm về khuya Đại ca và Tiểu Duy sao vậy Cái đó ta cũng không rõ lắm Nhưng mà Dương Hiệu Quý hình như cố ý lảng tránh Tiểu Duy cô nương Đại ca trước nay ôn hậu rộng lượng cho dù tiểu di có làm gì sai Quân ấy cũng không thể lãng tránh không gặp Sao lại không thể Ta nghe nói mấy hôm trước Tiểu di cô nương đến quân doanh Đưa cơm cho Dương Hiệu Quý Còn bị không cho vào Dương Hiệu Quý nếu thật sự thích tiểu di cô nương Sao lại nhẫn tâm để cô ấy ở ngoài chứ à? Thì người ta thấy Hai người này ở bên nhau lâu rồi à? Có thể lâu ngày sinh tình Cũng có thể lâu ngày thấy lòng nhau Có lẽ Dương Hiệu Quý và Tiểu Duy Cô Nương ở bên nhau lâu rồi Nhận ra bản thân không phải là thật lòng thích Tiểu Duy Cô Nương nhưng rõ ràng huynh ấy từng nói Huynh ấy thích Tiểu Duy Đàn ông có lúc miệng lừa gió lòng Chứ không quý lừa gạt Hoặc là bản thân huynh ấy cũng chưa rõ lắm Theo ta thấy Những lời Dương Hiệu Quý nói lúc đó Không chắc là những gì nghĩ trong lòng Hoặc là gần đây huynh ấy mới nhận ra Người huynh ấy thích là tiểu thư Cho nên cố ý tránh xa Tiểu Duy cô nương Không đâu Đại ca chỉ xem ta là huynh đệ kết nghĩa Nhưng mà Ta nhìn thấy ánh mắt của Dương Hiệu Quý nhìn tiểu thư không giống như nhìn huynh đệ Mà là đang nhìn người con gái của ấy thích Thật sao? Cô thật sự cảm thấy đại ca thích ta sao? Tiểu thư là người trong cuộc không nhận ra Lẽ nào cô không cảm thấy Dương Hiệu Quý Lo lắng cho cô hơn Tiểu Di cô nương sao Vậy lại Dương Hiệu Quý Vì làm cho tâm trạng tiểu thư tốt hơn Mà tốn hết công sức Hơn nữa Hơn nữa chuyện gì Tiểu thư không biết đâu Tuy Dương Hiệu Quý mỗi ngày đều về rất muộn Nhưng mỗi khi Dương Hiệu Quý trở về từ quân doanh Đều đến biệt uyển Nhìn thấy tiểu thư ngủ Rồi mới lặng lẽ rời đi Có mấy đêm Ta nhìn thấy Dương Hiệu Quý đứng ở trong sân Rất lâu rồi mới rời khỏi Thật sao? Hoàn toàn là thật Tiểu thư Cô nói một nam tử quan tâm đến một nữ tử như vậy Đây không phải là thích Thì còn là gì chứ Trước đây ta cũng cảm thấy trong lòng đại ca có ta Nhưng mà Lần này ta sợ mình nghĩ nhiều Hoặc là đại ca cũng chưa rõ ràng Suốt cuộc là thích tiểu di hay là thích ta Theo ta thấy Người dân hiệu quý thích chắc chắn là tiểu thư Chẳng qua là chưa có cơ hội để thể hiện mà thôi Chi bằng tiểu thư hãy tạo cho Dương Hiệu Quý một cơ hội đi Tạo cơ hội Con người lúc nào cũng mất rồi mới biết quý trọng Tiểu thư có thể dùng cách này Thăm dò xem trong lòng Dương Hiệu Quý có phải là xem trọng tiểu thư nhất không Thế không được Như vậy là lừa gạt đại ca Không được Tiểu thư Cô nghĩ quá nhiều rồi Đây không phải là lừa gạt Chỉ là thăm dò Trước đây tiểu thư là quá nhường nhịn Nên Dương Hiệu Quý mới không có cơ hội tỏ rõ Dương Hiệu Quý vốn không giỏi từ chối Tiểu Di cô nương lại chủ động như vậy Nếu tiểu thư không chủ động hơn Thì cho dù hai người có thật lòng thích nhau Thì cũng sẽ bỏ lỡ nhau mà thôi Lẽ nào tiểu thư cam tâm Làm nghĩa muội của Dương Hiệu Quý mãi mãi sao cứ mãi bị động Đợi Dương Hiệu Quý tỏ rõ lòng mình sao Dương Hiệu Quý Không hay rồi Tiểu thư mất à? tích rồi Vậy đây là một lá thư Khoảng thời gian ở bên cạnh đại ca Là những hồi ức quý giá nhất của tịnh nhi Nay tịnh nhi sẽ đem theo món quà này đi xa Đại ca không cần nhớ nhung Hãy chúc phúc cho muội Tịnh nhi tự biết mình là người không may mắn Lúc đầu không chỉ khiến lão yêu truy sát Còn bị yêu chú bám lấy Lần trước còn suýt chút nữa liên lụy tính mạng Trịnh Huynh Tịnh Nhi không muốn người mình yêu thương bị thương gì mình Càng sợ liên lụy đại ca Tịnh Nhi đi rồi Từ nay chân trời gốc bể Chỉ mong đại ca bảo trọng Nhà đậu ngốc này Ta muội đi từ lúc nào Lúc chưa còn gặp tiểu thư Chắc là chưa đi xa lắm tam muội tam muội tam muội tam muội bộ muốn đi đâu vậy chân trời góc bể có thể đi đâu thì đi đó Mùa thân là nữ nhi Đi ra ngoài rất nguy hiểm Mùa chưa từng nghĩ đến à Vì nghĩ đến nên mùa muốn rời khỏi Mùa không muốn liên lụy đại ca tam muội Mùa nói gì ngốc nghếch vậy Mùa là nghĩa muội của ta Đại ca Huynh rõ ràng biết tâm ý của muội Nhưng không chịu chấp nhận nhưng mà muội cả ngày ở bên cạnh huynh Nhìn huynh và tiểu di cô nương bên cạnh nhau Huynh có biết tâm trạng của muội không Muội cũng biết đau lòng Muội cũng biết buồn mà Thậm chí so với sự đau đớn yêu chú Trên mặt muội đem lại còn hơn gấp trăm lần Gấp ngàn lần Muội không muốn dùng thân phận nghĩa muội Ở bên cạnh huynh nữa Đại ca muội muội là một cô gái muội thích huynh muội hy vọng có được sự yêu thương của đại ca Tam muội Đại ca Huynh không cần trả lời muội Muội biết ý của Huynh Hôm nay Những gì Tịnh Nhi nói Huynh cứ xem như chưa từng nghe thấy đi Tịnh Nhi từ nay Sẽ không làm khó đại ca nữa Hôm nay từ biệt Mong rằng sẽ không gặp lại Tịnh Nhi từ nay Không còn bên cạnh đại ca Huynh và Tiểu Duy hai người Cũng có thể thoải mái bên cạnh nhau Cáo từ Tam muội Không phải đâu Đừng đi Ta không cảm thấy khó khăn Trước đây là ta không tốt Ta luôn dùng cách của ta để bảo vệ muội Là ta không tốt Ta không nghĩ đến cảm nhận của muội Ta sẽ thay đổi Muội không thể đi Ta sẽ không để muội bỏ đi như vậy đâu Ta đã hứa với muội sẽ trị khỏi yêu chúa trên mặt muội Nếu như muội bỏ đi Há chẳng phải là ta thất tính bỏ nghĩa sao nếu như hôm nay muội đi rồi, lỡ như xảy ra chuyện gì, ta cả đời này đều sẽ không yên lòng. Ta muội, ta xin muội đừng đi, hãy ở lại để ta chữa khỏi cho muội, có được không? Phù cừ, đại ca nói huynh ấy sẽ suy nghĩ kỹ Có lẽ huynh ấy thật sự thích ta Chứ không phải Tiểu Duy Cô nói ta nên làm sao đây Tiểu thư Ta thấy nhân lúc này chủ động hơn Gạo sống Nấu thành cơm trước Đến lúc đó dán đóng thành thuyền Dương Hiệu Quý sẽ không thể rời khỏi cô được Thế sao mà được chứ Ta và đại ca còn chưa thành thân mà Không được đâu Tiểu thư Nếu tiểu thư làm rồi Thì chỉ là nhất thời mắc cỡ Nếu tiểu thư không làm Sợ là sẽ lỡ mất cả đời Tiểu duy cô nương chính là dùng dáng vẻ dịu dàng của mình khiến Dương Hiệu Ý nhất thời cảm mến cô ấy. Nói đến thủ đoạn tâm kế, tiểu thư vốn không bằng tiểu duy Khó khăn lắm Dương Hiệu Quý cảm mến tiểu thư, nếu còn không chủ động sẽ bị tiểu duy cướp mất. Thế cũng không được, cho dù tiểu duy có thế nào, ta cũng không thể gạt đại ca được. Ta không thể phụ sự tin tưởng của đại ca đối với ta. Không được. Ngươi là tiểu yêu Hà Hoa ở căn nhà cổ Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng Ngươi giết hại người trong quân danh gây điều thị phi Khiến Dương Anh nghi ngờ Tiểu Duy Là gây tranh giành giữa Lý Tịnh và Tiểu Duy Rốt cuộc ngươi muốn làm gì Phu nhân Hôm đó Dương Anh và Lý Tịnh hại chết nghĩa phụ của ta Trong lòng Tiểu Yêu quá hận cho nên mới ẩn nấp trong phủ Báo thù cho nghĩa phụ mà thôi Vậy tại sao ngươi lại giả mạo Tiểu Duy Chẳng lẽ ngươi muốn hại Tiểu Duy sao Tiểu yêu không dám Ta chỉ muốn nhằm vào hai người Dương Anh và Lý Tịnh mà thôi Không hề cố ý nhắm vào Tiểu Duy Xin phu nhân minh xét Từng chút tu hành của Tiểu Yêu đều nhờ nghĩa phụ ban cho Ân tình của nghĩa phụ Tiểu yêu không thể không báo Mong phu nhân khai ân Đợi sau khi tiểu yêu báo thù Tiểu yêu nguyện chết đền tội với tiểu duy Mong phu nhân tác thành Người muốn báo thù Báo thù thế nào Giết bọn chúng thì dễ dàng quá Ta muốn khiến Dương Anh và người hắn yêu trở mặt Đau khổ tột cùng Ta muốn khiến Lý Tịnh bị quỷ hoại dung mạo Sống không bằng chết Trở mặt với người mình yêu Người có làm được không Tiểu yêu sẽ làm hết sức mình Phu nhân không phải phu nhân cũng hy vọng tách Dương Anh và Tiểu Duy ra sao Tiểu yêu nguyện làm việc cho phu nhân Nhanh chóng khiến Dương Anh và Tiểu Duy đoạn tuyệt với nhau Tiểu Duy cứ sai đánh Dương Anh Ta lại không thể tiện ra tay được Chỉ bằng mượn tay của Tiểu yêu này tách rời bọn chúng Nếu đã như vậy Thì miễn lễ đi Đa tạ phu nhân khai ân Ta có một viên đan dược có thể che giấu yêu tính trên người ngươi. Ngươi mọi việc phải cẩn thận, không được làm cho tiểu duy bọn chúng phát giác. Ta tạ phu nhân ban thuốc. Ngươi quả là thông minh, biết cách giấu yêu tính trên người, còn biết dùng lý tịnh làm bùa hộ thân. Có điều, Tiểu Duy chỉ là lúng sâu vào tình kiếp Nhất thời lơ là mới để cho người làm mưa làm gió như vậy Vì thế người phải cẩn thận Tuyệt đối không được để đụng mặt với Tiểu Duy thái tước Tiểu yêu hiểu rõ nhất định sẽ tránh mặt Tiểu Duy nếu ngươi đã có được sự tin tưởng của Lý Tịnh Thì ngươi phải mau chóng khiến cô ta sợ hãi Và chán ghét vẻ ngoài của mình Tại sao vậy? Không cần hỏi nhiều Sau khi chuyện thành Ta có thể thà chết cho người Đa tạ phu nhân khai ân Xin phu nhân yên tâm Tiểu yêu nhất định làm được điều phu nhân muốn Tiểu Duy Sự khổ tâm của mẹ Đều là vì con Mong rằng sau này con đừng trách mẹ Tiểu thư Tiểu thư thấy cái này thế nào Đeo lên sẽ không nhìn thấy vết thương nữa Vết thương của ta ở trên trán Nếu dùng cái này sẽ che hết cả khuôn mặt Cũng không nhìn thấy gì cả Đi lại cũng không tiện Hơn nữa Ta cũng không thể cả ngày ở trong phòng Mà không ra ngoài được Tiểu thư Phu cư ai à. à, Liên tỷ Có chuyện gì sao Ta muốn tìm phù cừ để hỏi bí quyết làm đẹp bí quyết làm đẹp à, chính là cao ngọc cơ mà ta làm từ nhụy qua đúng chính là cái đó lần trước sau khi ta dùng xong khí không những da mặt đẹp mà còn trắng ra nữa cho nên muốn xin thêm dạ? một ít mùi đang làm cho anh liên tỷ đây đợi mấy ngày nữa là làm xong rồi thì mùi sẽ đem đến cho tỷ à, được nhưng mà ai liên tỷ ngoài việc chăm sóc bản thân ra còn phải ăn mặc trang điểm đẹp hơn mới được ừ, ăn à. mặc hả ừ, ta không có quần áo đẹp trang sức gì cả làm sao trang điểm được chứ A à, à, Liên tỷ, chỗ ta có một ít Dù sao thì ngày thường ta cũng không dùng đến Tỷ lấy đi Như vậy sao được, không tốt lắm Cái gì không tốt chứ Nếu như tỷ không chê thì hãy lấy đi đi Lát nữa ta sẽ lấy cho tỷ Được, sao ta lại chê được chứ Ta vô còn không kịp nữa Cảm ơn tịnh nhi Tịnh nhi Trinh đại ca à, Là A Liên cô nương sao Sao cô lại ăn mặc như thế này à, Cái này Cái này là quần à? áo công chúa cho ta Từ trước tới nay ta chưa từng trang điểm Có phải là xấu lắm không à <laughs> Không đâu Thật sao Đương nhiên là thật Nhưng sao hôm nay đột nhiên cô lại ờ. Hôm nay là sinh nhật của ta Nghĩ lúc cha ta còn sống Cho dù có khó khăn thế nào vẫn có sư đệ ở bên cạnh ta Nhưng từ khi có thái tước Ngay cả sinh thần của ta nó cũng quên mất Đúng là thế sắc quên nghĩa Làm ta tức quá đi có lẽ bạn huynh đệ chưa quên sinh nhật của cô Chỉ là nhất thời lơ là không để ý Nó không phải là không để ý Nó chính là vì thái tước Nó mới quên sinh nhật của ta Được rồi Đừng có giận nữa Không có bạn huynh đệ Thì còn có ta mà Cô đi theo ta Quân đã đến năm cửa hàng chọn hai canh giờ rồi Sắp rồi, sắp rồi Thái tước, thế thế nào, có đẹp không? Sư tỷ huynh thích cái gì sao muội biết được Một người đàn ông như huynh trước nay chưa từng đeo những cái này Muội đến giúp ta chọn đi Cậu xem cậu thích cái nào Trên tay tỷ ấy không phải là đeo cái lắc rồi sao Huynh mua cái tương tự làm gì Vậy mua thấy ta mua cái nào thì tốt Sư tỷ của Huynh tuy là người trừ yêu Nhưng cũng là con gái Cứ đeo cái lúc lắc này thì chán lắm Nào không phải sư tỷ Huynh không bao giờ đeo màu đỏ sao Mua thấy một cái này đi Cô nương đúng là có con mắt tinh tường Chiếc giọng ngọc đó là thượng phẩm mới nhập ở tiệm nhà ta Người con gái để nó lên Vừa có thể tôn lên sự mịn màng của da Vừa có thể làm nổi bật cổ tay Nhỏ nhắn mềm mại Thái tước Quả nhiên vẫn là mũi có mắt nhìn tặng cái này cho sư tỷ chắc chắn Sư tỷ rất vui Đương nhiên rồi Làm gì giống đồ ngốc nhà huynh Cùng lớn lên với sư tỷ Mà ngay cả sư tỷ thích cái gì cũng không biết Trước đây khi sư phụ còn sống Mỗi lần đến sinh thần của sư tỷ Nhiều nhất cũng chỉ ăn mì trường thọ mà thôi Sau đó sư phụ qua đời Hai tỷ đệ ta nghe đến mức không có cơm mà ăn Làm gì mua được quà chứ Nhưng mà bây giờ tốt hơn rồi Mới phát tiền lương Quá ra huynh đệ là tướng sĩ trong quân đội à Tại hạ kính phục nhất là tướng sĩ trong quân đội Như vậy nếu như hôm nay chúng ta đã có duyên quen biết Thì ta sẽ bán rẻ hơn một chút Năm lượng bạc Ông lừa người à là 50 lượng Đây là ngọc quý Nam Hải Thượng Hạng Không có đắt đâu, nó không đắt chút nào đâu Ngài xem đi Thái tước, ta thấy cái dòng ngọc đó cũng bình thường thôi Hay là chúng ta đến chỗ khác xem đi Tại sao? Quỳnh thấy muội nhìn không đẹp sao? Không phải, không phải, không à Nếu không phải thì lấy cái đó đi Quỳnh cứ chọn như vậy thì chọn đến tối cũng không xong Ta chỉ có năm lượng thôi Thế thì sao? Ông ta đòi 50 lượng Ta làm gì có 50 lượng trái cho ông ta Quỳnh không có nhưng mà ta có Thế cũng không được Sao ta có thể dùng tiền của muội mua quà cho sư tỷ ta được chứ Giả lại tiền của muội không phải dùng hết lâu rồi sao